sách à đúng, cao lên đây này nhá ừ, cao lên đấy Ý, đúng rồi cao lên này này cao lên cao lên cao lên đấy <laughs> cao lên đấy cho nên chiều con ờ, con một áo khoác là ờ, bóng rổ bóng ông đưa con xuống chơi bóng rổ cùng nha bóng rổ ui giời siêu này cao này cao lên nhá Ờ em đúng mày Ra đấy chứ Triangle, triangle, squid!